sân đề có chúc chúc y thấp cao giữa đêm thanh đêm thanh thanh mặt vườn đà tế. quan hoàng bảy cao lai hồ trì đã sai binh bộ binh phi trần thế giới chung nhất nhất biển phóng hoa tuyết nguyệt đường mù dâng câu thiên bảo chúc lời chúc lời về phong chuông cô nương đỉnh ngọc các bạn tiên dương không chén trà hiến chương kim ban trà liên liên tâm tâm ông bảy nghiên nó tượng kim bàn mẫu đơn cùng trà ông lúc lúc thừa nhàn vui ông ông ông bảy ba con ngôi thượng để sinh ra hoàng giang tài sớm lâm đất diện mạo đường hào tươi vẻ ngọc ngọc ngọc ngọc khi vui cung kiếp khi quan hoàng bảy ngồi nghe người ngồi nghe Sang mô sang mô theo là được theo ông bảy hoa đêm nay thanh ngàn quan họ bày giờ sách xa xem thầy cô chưa để được được ấm ông mê đến phật phật linh chữ di đà là hơn cả ông mới thông qua quan nam tạo quan bắc đầu sâu vào chân gian là ông chép biên ghế ông yêu thuật mà thảo hiền tôi tâm tâm đức biến cho rõ ràng bao nhiêu kẻ ta thương bao ngược đi hai người không mi trước ông mày soi đời vơi ai mất mất sự tâm tâm thời tội phải mang lưỡi trời búa khắp bốn phương hai nhân nhân thời nhân nhân hại muôn muôn đời khó thoát thân hên tâm cân này một ông ấy chứa tội chưa phúc mà được ai quen mình đã cho về được muôn phần chữ tâm mà đã kém bảy cấp mà cấp sao cho bằng chớ có khinh khi những kẻ bần hà cây đức mà tươi tốt cũng cho vẻ vang sau này nghe ông bày rằng ông cho nước tiên đầy bệnh chân thành cao rồi lại chữ cương thường treo cao sáng ngọc chữ tam tòng từ đức khuyên ghi để đổi bay khấn vai đâu về bảo hà xin quan hoàng bảy về đồ chi chứng minh nữ về đồng xài uy tổ tổ màn hoa chắn gió đông nổ sập rồng bóng bóng quê hôm nay ông đánh bài bóng bóng ngồi con hai đi đâu chim sập bóng đầu các ghế trải chiếu sớm mi gặp mi vóc áo quần mở kho châu báu còn lấy kim ngân xòe vàng thiên cố tam khôn nhất nhất kinh kinh nhị thập điều bạch bạch đình đình chi chi tôm heo bạch bạch bạch thủ ga lì bi tứ xuyên lục nước gò cúc cúc chơi cây thất thất văn văn đen đen xa đen đen xì cây thất thất văn văn đen đen xa đen đen xì tam vạn cùng tam sách ông bảy cho vào cướp nghi tôn cầu ngôn thấy anh cửu phạm chiều hôm đang đứng đứng chờ sông sông nước nước chảy lững lờ cửu phạm bát sách ông bảy chờ chi chi, chi. bát sách một đôi kiều vạn một một trăm ông ông bảy chờ chi chi bạch thủ chi ngày mới hội đầu bạch thủ chi chi hai lẻ tám đỏ lại rơi đúng cửa chi sai thập nhị các cô tin nàng cô nào biết lấy ra đánh giá